kem nền trang điểm làm trắng da Nivea mới cho một làn da tươi sáng hơn, giúp cho da mềm mại ngay lập tức. Mình đã sẵn sàng cho công việc mới. Sản phẩm mới, kem nền trang điểm làm trắng da Nivea.